trôi về đêm chắc đang lạnh dần và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm cưới may mắn vào phòng ôm cánh của anh nồng nàn nhẹ nhàng ôm cho em yên giấc ngủ ngon ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hừng hờ để tim anh hoàn cao và dễ dịu trong nỗi to you. 天都不晴。